Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào Đã mấy năm nay cây phượng hồng thêm phần già nua Không biết lúc này có gì đổi thay Thời gian có làm nếp nắng trói trăng xuyên qua bầu trời để có chút bồi hồi nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ hồn nhiên qua đi để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài hồng xưa đã xa ướt nhẹ oh, vẫn nhớ hôm nào bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường chưa thấy ai quen anh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau không hay lúc nào lớp mình giống như là một mái nhà để ta sum vầy I'm so chẳng còn thấy nhau nữa đâu Bao năm trôi qua nhanh để lại vẫn vương hỏi nhiệm chưa phai mãi mãi bao nhiêu năm vẫn là ta chỉ vừa mới lăn khôn khi con tim rung lên lần đầu biết yêu biết thương dẫu chỉ như cơn mưa vội vàng ghé đến mà lòng không ghi suốt đời bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim và còn lại trong ta những tháng năm dài nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn em trong trang vừa lưu bút nơi thế gian có đổi thay tháng năm có phai ta sẽ mãi nhớ đến nhớ đến nhau rằng lòng tôi vẫn xa xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta âu ta vui chơi dưới sân trường nhưng giờ đây xa nhau mất rồi bạn thân ơi